Panadol trẻ em nhanh chóng giảm sốt vì ngọt dễ uống không dùng Panadol trẻ em cho người suy gan suy thận hoặc dị ứng với paracetamol đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng